Alo, vâng, xin chào tất cả mọi người và rất vui gặp lại anh chị tại kênh tư vấn đầu tư của HT. Hôm nay chúng ta sẽ có một à, bài nhận định ngắn về thị trường chứng khoán ngày 13 tháng 3 năm 2023. À, hôm nay là phiên mở tuần, thị trường có một phiên vận động nhìn chung là tương đối tích cực sau khi mà nhận được tin xấu từ thị trường Mỹ, đúng không ạ? Đó là việc một ngân hàng bị phá sản. Và sáng nay trước khi mở phiên thì lại có thêm thông tin nữa là lại có thêm một ngân hàng nữa bị phá sản, đúng không ạ? Thì cái sự tác động của tin tức xấu thế giới đến với đối với Việt Nam ấy, thì trước giờ nó vẫn cứ như vậy thôi mà có tin xấu một cái Dow Jones mà giảm thì chắc chắn Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhất là ở đầu phiên thì hôm nay đầu phiên thì chúng ta cũng có họ loạn thật đã bị bán đúng không ạ nhưng đã có lệnh cân lại rất nhanh đã có lệnh cân lại và thanh khoản hôm nay cũng đã được đẩy lên hôm nay giao dịch có hơn 11.000 tỷ nói chung là nhích hơn so với phiên thứ sáu tuần trước tuy nhiên là vẫn ở mức thấp thôi nhưng nó cho thấy là gì ạ Ờ, cái việc mà thị trường chúng ta thanh khoản được đẩy lên nhưng lại không tạo nên giảm mà lại tạo nên tăng tức là nó gần như là quay lại cái giá tham chiếu của phiên ngày hôm trước thì nó thể hiện trạng thái cái lực cầu tiềm năng của thị trường ở thời này là có nó xét cái hành động giá này thì chúng ta vẫn đang duy trì cái trạng thái sideways ở trên một hỗ trợ 1050 và việc sideways như thế này thể hiện là cái lực cầu của thị trường ở hiện tại nó vẫn còn nó chưa sẵn sàng để chúng ta đi vào phá giảm kịch cả là có tin xấu đẩy vào thì thị trường vẫn không giảm đúng không ạ Ờ, và động thái cái động lực để giữ được điểm số cho thị trường trong phiên ngày hôm nay nó đến nhiều từ trụ tại vì sao bởi vì chúng ta nhìn vào cái độ phân bổ dòng tiền cũng như là cái độ rộng này thì sắc đỏ chiếm ưu thế sắc đỏ chiếm ưu thế sắc đỏ chúng ta có 228 288 mã giảm 114 mã tăng và 61 mã không đổi số mã giảm gấp đôi số mã tăng tức là hôm nay chúng ta đã có một pha giảm điểm ở diện rộng rất nhiều cổ phiếu đã giảm điểm ngay từ đầu phiên và đến tận cuối phiên vẫn không thể quay về được tham chiếu đó đấy là lý do vì sao mà chúng ta có đến 288 mã giảm và chỉ có 144 mã tăng thôi nhưng đã kéo được cái điểm số hôm nay khá là tốt đúng không ạ chúng ta về chỉnh sâu nhất là về khoảng 1045.4 đúng không ạ đây, giá thấp nhất trong phiên ngày hôm nay là 145 1045.46 và giá cao nhất là 1055 tức là khoảng 10 điểm kéo được 10 điểm nhưng độ động thị trường thì vẫn là sắc đỏ có nghĩa hôm nay chỉ trường chúng ta đã nhận được cái sức kéo rất nhiều từ các cổ phiếu trụ chúng ta có hai cổ phiếu tiêu biểu đó là con Vinhome và con VPBank Vinhome thì nó vẫn là ờ, một dạng cổ phiếu điều phối rồi nó vẫn là cổ phiếu điều phối của thị trường rồi mỗi khi thị trường cần cần tăng điểm đúng không ạ thì thường tạo lập sẽ dùng cái cổ phiếu này dùng con bài này để bắt đầu gây ảnh hưởng lên chỉ số chung còn trường hợp khác trường hợp thứ hai đó là con VPBank trong phiên ngày hôm nay con này thực tế là giai đoạn vừa rồi vận động khá là eo uột đúng không ạ nó cứ lên xuống lên xuống và cái biên dao động nó cũng khá là nhỏ thôi biên dao động này khá là nhỏ chủ yếu là sideways sau đó gãy nền sau đó tích lũy lại tạo hai đáy và đánh lên ở đây thì cái việc VBank được đánh lên là vì nó có tin có game chúng ta có thể gọi đó là một game game này là game bán vốn bán 15% vốn cho SMBC với giá 1,4 tỷ đô rồi sẽ hoàn tất trong tháng 3 đúng vấn đề đã làm ở cái giá bán này cái giá thỏa thuận của nó là 32.000 đến 33.000 đồng một cổ phiếu mà giá hiện tại đang là 19.000 thì tất nhiên đấy sẽ là sẽ là cái lý do để cổ phiếu này có lực mua vào đúng không? có thể này cái việc đánh lên của VBank này có có hai trường hợp này một thì đó là kỳ vọng của nhà đầu tư thứ hai là thực sự nó có thể được đánh với giá vốn thật à, về giá thỏa thuận thật giá thỏa thuận là 32 33 nghìn đúng không và nó sẽ được đánh về cái giá đó để SMBC có thể mua trực tiếp trên sàn tức là không lệnh trên sàn đó thì sẽ có hai trường hợp đúng không ạ một là được đánh ăn thật hai nó chỉ là kỳ vọng và nó được mua lên thôi nhưng mà nhìn trong phiên hôm nay này thì rõ ràng là có vẻ như là đang có cầu vào thực sự đối với cổ phiếu này khi mà có rất nhiều lệnh lớn tham gia vào hoặc toàn lệnh mấy trăm nghìn cổ thôi có lệnh 500 nghìn cổ rất nhiều lệnh lớn đó, thì đây sẽ là một cơ sở để chúng ta có thể kỳ vọng vào cái nhịp tăng dài phía sau của VBank đúng không ạ nếu mà thực sự về được cái vùng giá thỏa thuận thật thì nó rất là lớn đúng không ạ ở ờ, bây giờ là 19 này mà lên tận 32 thì nó có thể lên đâu đó khoảng 50 phần trăm 50 60 phần trăm đó thì ờ, đối với cổ phiếu này thì hiện tại về mặt kỹ thuật thì nó không cho điểm mua chúng ta cần theo dõi thôi mình về phía trước của vùng cản 20 thì xem nó phản ứng ở vùng cản 20 như thế nào nếu mà nó vượt qua được thì em đánh giá đây là động lực rất lớn bởi vì cổ phiếu VPBank ấy nó cũng tương tự những cổ phiếu khác thì nó thường được đánh lên khi có game còn vận động bình thường của nó ấy, thì nó không có gì đặc biệt so với những cổ phiếu khác cùng ngành thậm chí là nó không cái yếu tố tự nhiên nó không nhiều mà nó thường là chịu ảnh hưởng bởi dòng tiền lớn và thường được đánh lên khi có game đó đợt này cũng có game đúng không ạ và đoạn này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng một con sóng đánh lên kiểu như thế này đối với VP Bank nhưng mà để theo dõi để xác nhận được thực sự động lực của nó có đủ lớn hay không thì chúng ta sẽ phải theo dõi phản ứng của nó ở các vùng cản ở ờ, đoạn này thì chúng ta cứ theo dõi đối với VBank ấy, vùng cản 20 xem nó phản ứng như thế nào nếu nó vượt qua được thì có thể đây sẽ là điểm mua tương đối tốt để chúng ta tham vào vào những nhịp đánh phía sau đối với cổ phiếu này còn nhìn ờ, lại về thị trường chung này <clears throat> đó thì về cơ bản thì nó vẫn là gì? retest lại vùng hỗ trợ sau đó rút chân lên phiên hôm trước này phiên thứ sáu chúng ta đã có một pha retest rồi đó là một cái nến rút chân ngày mùng 10 tháng 3 chạm về cái vùng 1045 thì chúng ta bật cái đường e MA20 lên thì đây chính là cái đường e MA20 của uh, chart index chỉnh lại đây một tí đó họ nó chạm và rút chân lên e MA20 thì nó là đường trung bình gia quyền của 20 phiên của 20 phiên tức là gì ạ nó là được cái cái đường vận động giá trung bình trong 20 phiên gần nhất khi nó chạm vào đây rút trở lên có nghĩa là cái chen ngắn hạn chen tăng ngắn hạn của index nó đang được đảm bảo thì chúng ta có pha break ở đây việc một đường giá nó break khỏi M20 tức là à, nó xác nhận một cái vùng hỗ trợ ở đây trước khi được uh, xác nhận là hỗ trợ thì nó là kháng cự sau khi vượt qua rồi nó trở thành vùng hỗ trợ và việc retest lại đây là chuyện bình thường vì thị trường chúng ta uh, trước khi đón nhận cái tin xấu của uh, thế giới của con ờ, SVB ấy, thì nó vẫn đang vận động rất là tốt về mặt kỹ thuật em đánh giá là như vậy vận động rất là tốt đúng không ạ có một phiên break qua với thanh khoản này thanh khoản lớn vượt hai trung vượt trung bình 20 phiên sau đó quay lại retest và rút chân rõ ràng ủng hộ cho cái trạng thái là gì ạ? tiếp nối đà hồi phục và khi mà chịu ảnh hưởng từ tin xấu của hai phiên cuối tuần của hai ngày cuối tuần đó thì chúng ta cũng có sự hoảng loạn ở đầu phiên sáng hôm nay nhưng sau đó đã cân lại lệnh rất nhanh và rút chân lên và đóng cửa gần mức giá tham chiếu đúng không? thì giảm cũng không phải hai điểm thôi gần như là gì ạ đã quay lại tham chiếu thì đánh giá đây vẫn là trạng thái tích cực và cầu vào đối với index vẫn là vẫn là tốt đúng không ạ cái sự thu hút lực cầu của index này vẫn là tốt có nghĩa là cái giá của cổ phiếu dọa này này vẫn là mức hấp dẫn chúng ta có thể nhìn nhận như vậy giá vẫn còn hấp dẫn nên người ta mới quyết định vào tiền và mua họ chứ không thì nếu người ta kỳ vọng ờ, người ta chờ mua giá thấp hơn người ta đã đã buông cái lực cung sáng nay để cho nó giảm xuống vùng bên dưới rồi nó cái việc nó kéo lên như này và phái sinh kéo long suốt cả phiên buổi sáng để đó là tín hiệu tích cực cho index đoạn này thì cũng không mong là sẽ bứt phá mạnh luôn đâu mà chỉ cần nó diện tích lũy quanh 1050 đã là ổn rồi đối với viên 30 sáng nay thì em có thử vào một lệnh sọt nhưng mà khi mà viên 30 bắt đầu phiên sáng nó kéo xanh cái mà đóng sọt ngay và hôm nay ngồi ngắm nó chứ không dám đánh lại nào cả hôm nay thì phái sinh thực sự là khó đánh đấy và sim này khó đánh ấy. biên 30 hôm nay chợ cũng đóng cửa trên em 20 này đã cũng gì vượt qua cản sau đó quay đầu retest khá là giống với VND hôm nay thì VN30 nhờ một số con bài như Vinhome và VBank thì khối lượng giao dịch đã đẩy rất là cao nó đã vượt mức trung bình 20 phiên rất là cao hơn so với uh, cái tỷ lệ là cao hơn so với VNI còn ở phái sinh hợp đồng của tháng này uh, hình như là tuần này sẽ là đáo hạn đúng không ạ tuần này đáo hạn đúng không tuần này đáo hạn nhé vào ngày 16 à, ngày 16 tháng 3 sẽ đáo hạn phái sinh của tháng này thì à, cũng gần đáo hạn rồi thì à, biến động nó khó lường hơn cũng là chuyện dễ hiểu à, về cơ bản thì phái sinh cũng đang đi tương đối tương đồng so với VN30 cũng là tích lũy trên năm 20 như thế này và nó sẽ ủng hộ cho xu thế sideways và thường ấy phái sinh mà nó đi sideways tức là nó cận biên ấy có cản bên trên và hỗ trợ bên dưới và khi nó chạm về một trong hai bên trên của bên dưới đoạn này nó đang chạm cản bên trên thì nó rất là khó đánh về đoạn này cũng hạn chế và lệnh em có đánh mạnh ở giai đoạn uh, hồi mùng 6 tháng 3 này mấy phiên này thì nó có chen hồi rõ ràng thì chúng ta đi long đi sọt rất là rõ ràng rất là dễ nhưng mà khi nó cận biên rồi tức là nó chạm bên trên rồi thì rất là khó và những cái biến động ở trong phiên kể cả trên khung trên tức là trên những khung thời gian chúng ta hay dùng để chơi đinh ấy ở ờ, đánh swing ấy uh, những cái khung 15 phút hay là 5 phút ấy thì nó biến động rất là nhanh và nếu chúng ta không canh kỹ không vào ra vào lại nhanh thì rất dễ bị quét SL hoặc là bị bị lỗ ngược và vậy là đoạn này thì uh, em cũng hạn chế đánh phái sinh lại một số anh chị em trong room thì uh, cũng dạ, uh, thấy ít đi lệnh thì cũng tự chơi và sẽ và sẽ phải gặp những rủi ro vì đánh phái sinh nó không phải đơn giản nếu chúng ta không là người chuyên tâm không chuyên bán thị trường ấy mà đánh phái sinh ấy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái chuyên gia tư vấn đó và có một cái ruby lệnh nó thật là uy tín chứ nếu mà cứ thấy buồn tay mà nhảy vào đánh ấy, thì thường rất là dễ thua và thường ấy, hôm nay chúng ta thua lệnh đầu và sau đó chúng ta tiếp tục cố bám theo cái cái cái cái xu thế đó là ví dụ nhá anh chị sáng nay ấy, anh chị đi lệnh sọt bởi vì sáng nay nó kéo lên thì thường mọi người nghĩ là xu thế đang là xu thế giảm đúng không ạ thị trường nó nhận tin xấu thì có thể nó sẽ giảm bởi vậy là mọi người cố gắng đi vào những cái lệnh sọt nhưng cái cục nó lại kéo long gọi là kéo long tận hai nhịp trong phiên buổi sáng hôm nay đây nó kéo phát đây đúng không ạ xong nó kéo phát lên đây xong nó chỉ xuống đây đó nếu chúng ta cứ cố đấm và đi sọt trong phiên sáng nay thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lỗ và khi mà bắt đầu nó hình thành cái nền giá phía bên trên này rồi mọi người sẽ nghĩ là gì ạ nó đã tăng được một nhịp và nó đang tái tích lũy bởi vì nó đã vượt qua vùng cản này rồi thì cái việc nó quay đầu với tái tích lũy sau đó tăng tiếp là chuyện bình thường và chúng ta lại bắt đầu gì ạ nghĩ là không sọt nữa nhảy vào long và chúng ta nhảy vào long ở đoạn này thì chúng ta lại chết đó đó là cái khó của phái sinh khi mà nó đi về cận biên à, và à, <clears throat> đối với phái sinh này trong phiên ngày mai thì ờ, khả năng cao là sẽ tiếp tục đi ngang và vận động xuống biên hẹp sẽ vận động xuống biên hẹp cái biên của nó có thể ở đây có thể là nó sẽ từ khoảng 30 năm về đến khoảng 50 à, 35 đến 5 năm 50 sẽ là cái biên khoảng 10 đến 15 điểm cho phái sinh và sẽ là khó chơi nhá nếu anh chị em mà không thành thạo ấy mà coi phái sinh nó chỉ là một cái gia vị cho thị trường chứng khoán ấy, chúng ta nên hạn chế tham gia vào ở những thời điểm như thế này khả năng lỗ rất là cao hôm nay thì ngoài VPBank và Vinhome ra thì hầu hết các nhóm ngành đều vận động tương đối là yếu à, chúng ta có một số nhóm ngành vận động khá là tốt trong cái giai đoạn gần đây như là thép này thép chúng ta có hoa sen này đó trường hợp của hoa sen này thì rõ ràng khi nó về vùng cản này đó, khi thị trường hồi phục thì nó cũng kéo lên theo nhưng gì ạ với vin vẫn bị bán xuống vận động không có gì đặc biệt cả không tạo được biên tăng thậm chí là cuối phiên là đang giảm 0,2 điểm so với giá tham chiếu khoảng ờ, hơn một phần trăm không phải ít đâu đó kể cả Nam Kim cũng vậy Nam Kim tuần trước cũng vượt định, đó, vượt đỉnh nhưng mà bắt đầu giờ đang quay lại retest và tích lũy lại rồi thường ấy thì ờ, Nam Kim nó vượt thì Hoa Sen chắc là cũng sẽ vượt trong thời gian tới thôi Hòa Phát có thể sẽ chậm hơn nhưng hai con này thì thường nó sẽ đi song hành với nhau nhưng Nam Kim đang là cổ phiếu khỏe nhất nhưng em đánh giá là cái vùng mua ở quanh đoạn này này nó là khó ấy, không phải dễ đâu Đó. không phải là một điểm mua an toàn đối với Nam Kim ở cái vùng này đâu vùng này nên là ưu tiên là vùng chốt lời bởi vì là bắt đầu có tín hiệu là đóng nến xấu ví dụ cây nến ngày 9 tháng 3 này thanh khoản đây thì không phải là quá lớn nhưng mà nó có dấu hiệu của một cái nến áp thớt một cái nến áp thớt thì có thể là sau nó sẽ nhích lên lại đây sau đó nó chỉnh xuống à, kéo lên đây sau đó nó tạo cái đỉnh thứ hai và nó sẽ có sự phân kỳ âm đối với RSI bên dưới giống như đoạn này à, sau đó nó sẽ chỉnh xuống bởi vậy mọi người nên cẩn trọng đối với nam kim đoạn này theo quan điểm của mình thì tốt nhất là lên nên là chốt bớt đi sau đó theo dõi một phần xem nó vận động như thế nào nếu nó giữ được cái biển đây khoảng 6 phiên tích lũy đi ngang ở đây mà thanh khoản không có đột biến thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc vào lại sau trường hợp của hoa sen thì nó vẫn chưa vượt đỉnh đúng không? nguyên tắc là khi về gần đỉnh cũ này thì anh chị phải hạ tỷ trọng hạ à, tỷ trọng đi hoặc là chốt lời đi bởi vì là thường về đêm sẽ có điều chỉnh đúng không ờ, nam kim vượt rồi thì có thể con này cũng sẽ vượt thôi nhưng mà có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh trước khi nó vượt vậy là này nên hạ thị trọng đối với cổ phiếu này và những cái điểm mua phía sau này chúng ta cứ canh sát theo EM20 mà có thể là quanh vùng 15 chúng ta có thể mua được đối với cổ phiếu này Hòa Phát này Hòa Phát thì cũng đang tích lũy đúng không ạ tích lũy ở dưới cạn như này thì những cái vùng mua nó cũng khá là khó bọn này thì phù hợp với theo dõi thôi nếu chúng ta đánh trading ấy, thì nên lựa chọn nam kim hóa Sen Hòa Phát thì nó khá là chậm ở nhóm cổ phiếu dầu khí tăng khá là tốt đoạn trước thì vẫn đang giữ trạng thái là sideways sideways ở, ở kênh trên ngoại sideways kênh trên chúng ta có PVD này PVT này BSR này đều giữ trạng thái sideways kênh trên và cái biên dao động của nó cũng tương đối là lỏng thường dao động lỏng như thế này thì break nó sẽ khó hơn break sẽ khó hơn bởi vì dao động lỏng nó sẽ sinh ra rất nhiều vùng kháng cự trong cái trading range này à, với trading range như thế này thì những điểm mua là có đúng không ạ điểm mua là có nhưng biên dao động này nó ngắn bởi vậy là uh, chúng ta muốn ăn lợi nhuận lớn ấy sẽ rất là khó đoạn này thì có thể là dao động trong cái biên khoảng đâu đó 10 phần trăm đối với BSR ờ, khi nó chỉnh về đâu đó khoảng 15.6 15.7 chúng ta có thể mua và đánh một chip ngắn về cái cái cái cái biên trên của nó về khoảng vùng giá 17 thì cũng có thể ăn được một nhịp khoảng 90 phần trăm thì đấy cũng là một cái cái cái ý tưởng khả thi đối với BSR PVD ở à, PVD thì biên nó đang khó hơn đúng không ạ cái cái dao động của nó đang lỏng hơn mặc dù nó vẫn giữ được cái uh, cái cái cái xu thế đi lên như thế này đó nhưng cái biên lỏng và xuất hiện nhiều phiên bán với vôn cao thì đây là một tín hiệu ờ, không an toàn đối với các điểm mua mới của PVD nên nếu nó chỉnh về sâu hạn khoảng 20 chúng ta có thể cân nhắc pet pet thì hơi yếu hơn đúng không ạ biên dao động cũng bắt đầu lỏng dần từ cái phiên này rồi thì anh chị cũng cần cẩn trọng với những cổ phiếu như thế này ngân hàng ngân hàng cái đoạn này khá là yếu tức là ngân hàng thì khi mà một ngân hàng ở nước ngoài nó bị phá sản đấy thì chúng ta cũng khó kỳ vọng được những ngân hàng trong nước nó có sự bứt phá STB hôm nay cũng bị táng rồi STB hôm nay đã bị táng rồi đúng không ạ là kéo về đỉnh cũ sau đó lại bị táng xuống câu chuyện của STB thì nó vẫn còn dài đấy mà đánh ngắn hạn thì đoạn này hơi khó rồi bởi vì nó tăng quá nhiều rồi nó tăng nhiều quá rồi thì đoạn này nó sẽ phải chững lại hoặc là có điều chỉnh để cho những nhịp phía sau còn STB nếu mà nó điều chỉnh và có những cái chiết khấu hợp lý thì chúng ta vẫn có thể tham gia được quanh vùng giá 22 23 được trước em có báo ấy, thì đây là vùng giá rất tốt để mua đối với STB còn lên vùng trên này thì thôi đó, kệ nó để nó chỉnh đi còn này vôn bắt đầu lớn dần rồi này có thể nó ít nhất là nó cần phải sideways thêm sideways thêm thì mới có điểm mua tech này tech có một cái lượng tiền gửi khá là lớn ở SVB thì uh, theo uh, ờ, FDIC thì người ta có có có có một cái luật đấy là um, trên năm 250.000 đô thì có thể là sẽ khó để được hoàn trả toàn bộ tiền gửi bảo hiểm của nó chỉ giới hạn là 250.000 đô thôi thì các cái cái mức uh, tiền gửi ở dưới cái mức uh, dưới 250.000 đô ấy, thì có thể sẽ được hoàn trả sớm nhưng trên đấy ấy, thì có thể là sẽ hơi khó bởi vậy em nghĩ đây sẽ sẽ là một vấn đề vấn đề đối với Techcombank ở trong giai đoạn này hôm nay thì Techcombank đã rơi vào nền giá rồi và cuối phiên vẫn không biến đất được gác cổ phiếu này hiện tại đang khá là yếu đối với một số cổ phiếu nhóm chứng khoán này chúng ta có SI thì đang gặp khó khăn ở cản chéo này con này thì đang bị chốt khá là gắt ở đây thanh khoản bắt đầu để lên rồi và giá thì đang có trạng thái bị trứng lại thì chúng ta có thể cân nhắc để bán ngắn hạn đối với ESI ở đoạn này chờ tích lũy lại thì sẽ có những điểm ở phía sau HCM mọi người thấy riêng ạ đang có tín hiệu tạo mẫu hình vai đầu vai họ có thể sẽ có điều chỉnh xuống bên dưới và đoạn này là vùng chốt tốt đối với HCM này Đó, có một số anh chị câu hỏi em có trả lời đoạn này thì đang có dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai từ hôm à, mùng 8 tháng 3 mùng 9 tháng 3 đó. đoạn này thì chúng ta nên bán từ đây còn đoạn sau nó chỉ trong đây rồi thì có lẽ là uh, sẽ kỳ vọng một nhịp test cung nữa một nhịp test cầu nữa kéo lại về khoảng 24.5 thì chúng ta có thể bán ở khi mà nó có cái nhịp kéo lên đó, đó. VND VND thì cũng tương tự với ESI cũng đang có một cái cạn chéo ở đây cũng đang gặp khó khăn đoạn này thì chúng ta ưu tiên bán nhé không nên mua mua ở dưới cạn rất là rủi ro đó thì đó là một số vấn đề cũng như là một số nhóm ngành tiêu biểu ở thị trường thì video của em cũng sẽ được uh, kết thúc tại đây cảm ơn à, xin chào tất cả mọi người